Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, livestream đế chế game AOE trên Facebook hoặc YouTube cũng được bằng uh, phần mềm OBS. Thường thường thì các bạn uh, live trên uh, Win 7 thì nó sẽ bị đen màn hình. Win 10 thì sẽ không sao, Win 10 là ngon nhất. Nếu các bạn nào mà hay stream thì nên nên Win 10. Còn các bạn nào mà stream một con nét Win 7 ở nhà máy mình cái Win 7 thì làm theo cách của mình như sau đầu tiên các bạn phải có phần mềm OBS các bạn nên Google OBS Classic vào OBS project.com download đây các bạn phải tải phiên bản OBS Classic nhé các bạn kéo xuống dưới cùng này có phiên bản OBS Classic này các bạn download về tiếp theo chúng ta cài đặt mình tải rồi nhé để sẵn rồi đây các bạn à, cài đặt như bình thường thôi lưu ý là nếu các bạn nào mà chưa có DirectX và Visual C cộng ấy nó sẽ yêu cầu mình sẽ để em link dưới phần mô tả mà nếu mà các bạn chưa có thì nút cài đặt nó sẽ hiện là các bạn muốn download không các bạn cứ ấn yết nhá xong download xong cài đặt ra đây mình cài rồi nên mình sẽ next ai đây điều khoản đây quá trình cài đặt rất là nhanh thôi Đây mình cài xong rồi, mình sẽ chạy luôn nha. Đây là giao diện của OBS này. OBS Classic. các bạn ấn thêm và thêm game capture mình đặt tên là AOE các bạn ờ, vì chọn phần sử dụng cây nhé xong các bạn tích hết vào các ô này cái này thì để nguyên để bắt đầu stream thì ờ, các bạn ờ, vào trang live facebook vn các vào livestream Facebook đây các bạn ấn vào tạo livestream Facebook ở đây nó sẽ hỏi là các bạn sẽ chia sẻ của mình ở đâu mình sẽ chia dòng thời gian đây chia sẻ mình tạm thời chia sẻ đây các bạn ấn tiếp nó sẽ cho các bạn một cái URL à, máy chủ này các bạn copy vào OBS và ấn vào cài đặt cài đặt broadcast các bạn paste vào đây paste cả stream cây vào đây các bạn đồng ý nha sau đó chúng ta ấn bắt đầu stream thôi là nó sẽ đẩy luồng lên các bạn ấn vào đây để xem thử này đấy em đang tìm nạp rồi các bạn có thể ghi uh, tiêu đề video hoặc là tên các mình hiệu trên facebook đây các bạn bây giờ sẽ đem màn hình nhá đây các bạn nên muốn phát trực tiếp luôn ấn vào đây phát trực tiếp mình đây mình sẽ xem thử thôi vì nó win 7 nó sẽ đem màn hình như này các bạn bây giờ cứ vào game bình thường thôi Đây thế chế mình này vì mình quay bằng Camtasia nên khi vào game mình ấn F12 sẽ không hiện gì cả đây các bạn vào game các bạn ấn ấn F12 như bình thường xong vào game như bình thường để biết là nó đã hết đen màn hình chưa các bạn cứ thoát ra màn hình nha xong vào OBS này các bạn nhìn thấy uh, nhìn thấy coi hình cái chế là hiện hình ở đây rồi thì có nghĩa là nó đã livestream đã lên hình rồi đấy các bạn thoát ra màn hình các bạn vào lại nó không cần lẫn lại F12 đâu các bạn cứ chơi bình thường thôi đây livestream nên nó đã lên hình đây các bạn thoát ra màn hình thì nó sẽ dừng hình xong các bạn vào thì nó sẽ bắt đầu chạy lại các bạn có thể thêm khung khung tên khung tí số và cho nó sinh động cái này thì mình tự làm thôi các bạn nào muốn làm thì liên hệ Facebook của mình mình để phía phần mô tả mình sẽ làm cho các bạn đây mình đã làm cho các bạn người mua vui đây một thành viên của AE cung giờ dung một đây các bạn nó sẽ lệch như này các bạn ấn chuột phải vào kích thước vị trí và ấn vào phù hợp với màn hình đấy nó sẽ căn vừa màn hình đây mình đã làm cho bạn người mua vui đây logo cung giờ dung một frame địa chỉ facebook đây là khung tên này mình có thể thêm đồng hồ thêm text để thêm tên vào các khung này à, các bạn livestream thì khi thoát màn hình nó sẽ không nai được cái màn hình gì đâu và khi thoát ra vào lại nó sẽ vẫn vẫn chạy tiếp nhưng mà không cần vấn đến 12 nhưng mà các bạn nếu mà các bạn thêm màn hình ở đây hoặc là ngừng sửa chim hay làm gì đó nói chung là ảnh hưởng đến cái của màn hình này phát ra khỏi màn hình này thì các bạn phải vào lại với đến 12 e ví dụ mình ở đây mình có thêm một màn hình nữa về màn hình này mình sẽ để ví dụ một cái hình ảnh ví dụ các bạn không muốn nai hình muốn nai hình ảnh này thì các bạn chọn lên đây nhưng mà đã chọn xem đây rồi chọn lên trên vào game thì lại phải ấn lại F12 nhé thì nó mới lên được hình rồi clip mình có lẽ đến đây là hoàn chỉnh rồi mình sẽ các bạn mà muốn mình làm thêm clip gì các bạn cứ comment ở phía dưới cho mình một like một thế hệ xe và subscribe kênh của mình nhé cảm ơn vì đã xem